Hello các anh chị nhà đầu tư Xin chào các anh chị ờ, nhà đầu tư đến với ờ, kênh chứng khoán TTF thì ờ, Trước phiên giao dịch ngày mai thì mình có một số các cái chia sẻ đến với các anh chị nhà đầu tư thì Trước khi vào video này thì à, mong các chị nhà đầu tư cho mình một subscribe, một like, một chia sẻ video uh, Thị trường thứ sáu tuần vừa rồi đã tạo một phiên giảm rất là rất là đáng lo ngại ờ, đối với rất là nhiều nhà đầu tư trong đó ba dòng giảm mạnh nhất là à, bất động sản à, ngân hàng và một thêm một số nhóm ngành thêm một số mạng cổ phiếu khác đây nhưng mà ở hiện tại á ở thị trường hiện tại thì mình không cho đây là một cái cái pha, pha dạng uptrend thì hiện tại thị trường chung thì đang đi xu cái xu hướng đi lên này đó thị trường chung thì đang ờ, xuống đi lên ờ, các các cái kháng cử đang thể hiện rất là mạnh này đây thì ngoài trừ một số cái dòng thị trường như ngân hàng này à, bất động sản chứng khoán thép thủng rồi um, một số nhóm cổ phiếu khác thì à, thì các cổ phiếu có vẫn rất là nhiều dòng đang đi lên đó giống như là dệt may này thủy sản hóa chất rồi uh, công nghệ bán lẻ cảng vận tải phân đạm đấy rất là nhiều rất là nhiều nhóm ngành quan trọng là các bạn chọn chọn cái đầu tư ở mã nào á như bây giờ thị trường thị trường đang như thế này mà các bạn lại chọn những cái ngành thuần về thị trường á, giống như ngân hàng và chứng khoán á, thì, thì, thì, thì các bạn lộn là đúng rồi đúng không ạ thì các cái nhóm ngành về thị trường á, thì giống như ngành ngân hàng á, thì các bạn đánh ở các cái vùng mà vùng viên deck đi lên á những vùng này này đây những vùng viên deck à, các chỉ số chung liên tục đi lên luôn, liên tục đi lên các năm như vậy á, thì các bạn mới có ăn còn bây giờ thị trường chung đang sai quay như quay up mà các bạn đánh thì sao mà ăn được tại vì sao các cái dòng bên ngân hàng á <clears throat> các dòng ngân hàng á, thì nó thường đánh theo cái chỉ số chung hàng năm tuy tuy um, bây giờ hiện tại bây giờ đó, có rất là nhiều có nhiều ngân hàng đang đã có các thông tin tốt như là um, nâng lãi suất này rồi ờ, tăng vốn này rồi ờ, có rất là nhiều cái cái hợp đồng cho vay hay là các cái tỷ lệ nợ sâu tốt tuy nhiên hiện tại thì cái dòng tiền thị trường nó không có hướng vào trong dòng ngân hàng nữa, thì các bạn đánh vào cái khả năng thua của bạn là cao đúng không ạ thì dòng ngân hàng bây giờ nó cái sức mạnh nó đang rất là yếu bây giờ thì chỉ cần thị trường chỉnh một phát là nó lôi dòng ngân hàng là nó bán đúng không ạ lên thì không thấy mà chỉnh chỉnh thì là cái nhóm nhóm đầu tiên bị lôi ra bán rồi dòng nữa là dòng bất động sản dòng bất động sản thì gần đây thì liên tục có các cái thông tin tiêu cực liên quan đến nhóm bất động sản đó là ông ờ, bên F thông tin về FDC và thông tin Tân Hoàng Minh đó. hiện tại thì hai hai công ty này đang bị gọi là bị khóa bị khóa này đúng không ạ thông tin liên tục uh, xấu về FPC như, uh, à, uh, à, đầu tiên là ông ông quyết ông ông quyết bán bán bán chui thì uh, liên quan đến thì bên ủy ban chứng khoán phạt ra ban phán phạt cấm giao dịch rồi xong khi xong phạt xong thì bắt bắt xong bây giờ thì sau sau bắt ông quyết để bắt tân hoàng minh rồi bắt ông quyết xong thì à, bắt những người liên quan đến ông quyết và những người liên quan đến ông tân hoàng minh thì à, sát tiếp theo đó là phong tỏa tài khoản ông quyết rồi bây giờ là các cái tỉnh bắt đầu lại hủy cái à, quy hoạch của tập đoàn FLC đấy đây là những cái tin xấu liên tục liên tục ập đến tập đoàn FLC và dòng bất động sản thì dòng bất động sản vừa qua thì giảm nhiều nhất mình nghĩ chắc là bên Dix Dixel đó liên tục giảm sàn liên tục đáp sàn nó thật ra thì ông đích thì nó chả liên quan thì em ông, ông trịnh văn quyết cả nhưng mà tại vì cái dòng tiền xã hội nó như vậy thì các bạn đu đu vào thì các bạn mất là đúng rồi bây giờ các bạn bảo mình cơ cấu sao thì cũng rất là khó hiện tại thì có rất là nhiều nhóm ngành mà đang đi lên này mình bây giờ mình sẽ liệt kê một số các cái nhóm ngành mà đang đi lên đầu tiên là dòng phân đạm đạm tức là đạm phú mỹ đây đạm phú mỹ bây giờ đang đi lên rất là tốt này ừ, đi lên được cái nền được cái nền này chỉ hơi nó chưa thường những cái pha chỉ sâu như vậy thì nó lên cũng rất là mạnh nó chỉ sâu nhưng mà đi lại nó là nó lại kiệt von đúng không thì những pha nó tăng tăng như vậy cái von nó lại lớn tức là cái cái lực cầu vào nó cũng lớn này các bạn để nhìn đi mình đi phân tích thế thì thường ờ, thuận theo ờ, VSA cho nên là mà VSA là gì bên ờ, cái dựa vào yếu tố giá và khối lượng đấy đúng không ạ đây tuy nhiên là đạm phú mỹ trước nó tạo cái gap này tạo gap cho nó quay lại nó, nó lắp này nó lắp hình như không không gap gap này cũng đáng kể đâu đấy thì ờ, phú mì vừa rồi thì ờ, nó có một cái phiên chỉnh nhẹ không đáng kể đấy trong dòng đạm thì đạm phú mì bây giờ mình thì đã là còn, còn mạnh khá là mạnh thì um, như thông tin các bạn biết rồi đó thì bây giờ ông nga cũng nó đánh nhau thì ông nga bị cấm xuất khẩu phân đạm mà từ cái dòng đạm này từ thường những cái công ty mà bên dầu mỏ thì nó nó nó nó nó nó có lợi thế hơn nếu như ờ, mấy ông nước Ả Rập hoặc ông Nga thì mấy ông đó là quốc chưa <clears throat> hút có rất là nhiều tài nguyên dầu khí thì ờ, cái nguyên liệu ờ, để tạo đạm đó chính là cái khí khí nitơ khí nitơ đấy, có trong dầu khí đấy <clears throat> cho nên là hiện tại thì trên thị trường thế giới khan hiếm dòng phân đạm khan hiếm giá phân giá đạm cho nên là dòng phân đạm này kia kết hợp đầu xuất khẩu sang châu Âu rất là lớn này mà xuất khẩu từ ký kết trước đã, trước trước năm ngoái từ à, cuối năm 2021 là ký hợp đồng rồi cho nên là bây giờ nó chỉ cần mới công suất và chạy thôi làm Cà Mau đạm Phú Mỹ làm Phú Mỹ là đạm Cà Mau đạm Phú Mỹ thì à, sức mạnh thì, à, thì <clears throat> tuy không tốt bằng đạm Cà Mau nhưng nó vẫn là, là cổ phiếu mạnh ở dòng đạm ở thời điểm bây giờ thì nó vẫn là đang kênh trên và đang đi lên thì tại sao các bạn mà mình ờ, mình thích chọn những cổ phiếu mà đang ở định hoặc là đang xu hướng đi lên thì những cổ phiếu xu hướng đi lên thì nó vẫn còn khả năng cao nó vẫn đi lên còn xu hướng xuống đi xuống thì khả năng cao vẫn đi giống như là đi xuống các bạn bây giờ các bạn thử bắt FLC FLC bây giờ rẻ không rất là rẻ nhưng ai dám bắt bắt vào chảy đứt máu chảy tay rồi côn là khoảng thì mất tài khoản luôn bây giờ các uh, ờ, FLC bây giờ không có cái không có gian công ty chứng khoán nào dám cho FLC vay ờ, về mặt green hết về vào chỉ có thua thôi đúng không ạ rồi dòng đạm trước thì có con ờ, B, BFC phần bón bình điển đó tuy nhiên là phần là ờ, BFC thì sức mạnh thì à, thực tế thì kênh nó vẫn đang đi lên đó, nhưng mà nó sức mạnh nó không có bằng đạm phú mì và đạm cà mau rồi dòng tiếp theo là cái dòng hóa chất hóa chất thì nổi bật nhất là đức trang đức trang á thật ra thì à, Đức Giang thì vẫn sản xuất đạm kinh à, các cái ngành nghề kinh doanh của nó thì à, Đức Giang lợi nhuận của lợi nhuận trong năm năm năm 2021 của nó rất là đột biến nha các bạn đây mình có một số thông tin về hóa chất Đức Giang đây à, Đức Giang đây cái tiền gửi trong ngân hàng Đức Giang năm năm uh, 2021 đó, tăng gấp tăng lên 3.600 tỷ đúng rồi tăng 3.600 tỷ tăng gấp uh, gấp rưỡi so với à, năm 2020 một uh, rồi đó là phần tiền mặt nha tiếp theo là phần đây, đây tiếp theo là kết quả kinh doanh lợi nhuận của nó lợi nhuận à, kế toán trước thuế là 2.600 tỷ mà lợi nhuận năm 2020 nó là 1.100 1.100 tỷ thì nó nó tăng gần hơn gấp đôi gấp rưỡi gấp rưỡi đó các bạn thấy có khủng không rất là khủng và đây mình sẽ mở cái bản báo cáo lên đây muốn ờ, tìm thông tin về Đức Giang thì các bạn phải vào cái cà phê cho nó nhanh cũng được tìm sơ tìm nhanh thôi mà nó cũng có hết mạng mình yếu đây này lợi nhuận uh, doanh thu năm 2021 là 9.000 tỷ à, trong khi đó trong khi đó năm 2020 là 6 nghìn tỷ tức là tăng tăng 50 phần trăm tăng 50 phần trăm đấy lợi nhuận lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm nay là tăng năm ngoái chỉ đâu đó gần 1 ngàn tỷ thôi nhưng mà năm nay là tăng lên 2.300 tỷ tăng gấp rưỡi luôn đó, đó. rồi trong khi ở Đức Giang nữa thì các tổ chức tổ chức này Dragon Capital mua vào này trở thành cổ cổ đông lớn của Đức Giang ở mức giá đỉnh lịch sử của nó đó rồi sắp tới đây Đức Giang này phát hành uh, cổ, phát hành uh, cổ phiếu tạm cổ tức rất là lớn là 117 phần trăm để nâng uh, nâng uh, cái vốn điều lệ lên tăng gấp 2, 2 lần và một điều nữa này để các bạn nhìn này Đức Giang này chia rất là đều rất là nhiều rồi đó là về phần Đức Giang đó ngoài ra thì còn nhiều nhóm nhóm mảnh khác như là diệt may diệt may diệt may hiện tại mình mình cho rằng nó là đã nổi sóng dòng rồi diệt may tức là may sông hồng này đây may sông hồng nó tạo một cái nền rất là dài này này tám nền từ đây đến đây một cái cây nổ bò cái nổ bón rất đẹp này hoặc là mua cái này thì các bạn mua cái này cũng được đó sức mạnh của nó rất là tốt may sông hồng thì uh, diệt dòng diệt may dòng diệt may hiện tại thì nó cũng được hưởng lợi từ từ cuộc chiến tranh nga ukraine thì giống như video hôm trước mình nói thì dòng diệt may thì nó ừ, nó được châu âu tại vì sao thì khi chiến tranh nga ukraine thì ông trung quốc ấy, thì ông ủng hộ nga mà ông liên minh châu âu á thì uh, hiện tại các bạn nhìn thấy là cái dòng người tị nạn từ uh, Ukraine sang châu Âu rất là lớn hơn 10 triệu người mà đó thì cái nhu cầu uh, may mặc của uh, cơ bản áo mặc của họ cũng rất là lớn này rồi tiếp nữa là uh, các chính phủ châu Âu thì cần thêm cái cái cái nguồn từ Việt Nam thay cho cái cái cái, cái các cái sản phẩm mà dệt may từ Trung Quốc bởi vì một phần là ừ, họ đã họ đã đánh thấy nghĩ thấy mùi Trung Quốc đang hướng về phía Nga đấy còn Việt Nam thì ở nước trung lập đấy mà Việt Nam ờ, thì trước giờ là một thị trường ờ, gia công may mặc ờ, có tiếng đến toàn cầu rồi ngày trước mình đi sang Nhật á, thì tất cả những sản phẩm mà quần áo mà mình mua bên Nhật á, chỉ có hai nước made in China và made in Việt Nam thật ra mình mua đồ bên Nhật cũng toàn là các bạn coi các bạn coi bên bằng giá cái sao á hầu hết là made in chủ yếu là made in Trung Quốc và made in Việt Nam thôi chỉ có hai nước đó thôi hầu như không có nước nào khác đó cho nên uh, qua đó thì mình thấy cái cái cái, cái sức mạnh của cái các công ty may mặc ở Việt Nam cũng rất là lớn ngoài máy sông hồng chúng ta còn có Q GIL Gilimex đây Gilimex thì mình có một cái video phân tích về Gilimex ở, ở trên kênh YouTube của mình các bạn mà đó xem có thể rõ là rõ hơn thì Gilimex hiện tại thì nó vẫn đang đi lên cái kênh đi lên của nó rất rõ ràng luôn này thì phiên vừa rồi phiên vừa rồi là một cái phiên pha vượt định mọi thời đại của nó đó rồi hiện tại thì ờ, điểm mua của Gil thì mình không khuyến nghị rồi ờ, TNG TNG thì nó vẫn đang đi lên này TNG hiện tại hiện tại nó vẫn đang đi lên đó và các bạn nhìn thấy này những pha mà những pha mà nó đi ngang thì nó siết vòn cũng khá là tốt vòn nó giảm biển giảm biển giảm biển siết vòn cũng khá là tốt rồi một cái cổ phiếu nữa mà trong dòng dệt may mình rất là mình để ý nữa là sợi thế kỷ ấy. đây cổ phiếu này nó sẽ ăn ăn theo dòng dệt may ấy. bởi à, đây sở thế kỷ nó tăng một mạch rất là nhiều đó tăng từ năm 2020 đến đến nay tăng trong cả năm tăng luôn khủng khiếp thật tăng từ 15.000 mà tăng lên 65.000 là tăng đến 4 lần đúng rồi và hiện tại thì Việt May là TNG đang điều chỉnh tạo một cái nền cái cái cái mô gọi là mô hình cốc cũng được hoặc mà một cái nền giá là tốt điểm thứ sáu vừa rồi là cái điểm mua gia tăng của nó rất là ổn hiện tại nếu mà qua phiên thứ ngày mai ấy, thì các bạn nào có thể mua gia tăng vào đột phiên cũng rất là ổn này rồi sau đó dòng dịch may nữa là dòng thủy sản thủy sản thì có có Vinh Hoàn thủy sản có VHC VSC bây giờ nó đi lên nó đi lên cũng cao rồi nó, nó được cái nền này nền 62 bây giờ lên 104 à, rồi bây giờ nó tăng nhằng phát chuẩn bị lên gấp đôi rồi đây nó chỉ hiện tại thì nó vẫn đi lên à nó chưa có gì ấy cả hiện tại để điểm mua của anh Hoàn bây giờ không còn nữa VSC ANV ANV ANV thì nó cũng chung về mô hình nó thì nó cũng ổn nó đang kênh trên là đi lên á thì nếu mà mua gia tăng phiên ngày mai các bạn có thể gia tăng được mua gia tăng được Đây, phiên ngày mai rồi dòng dịch may rồi à, thì sàn bán lẻ bán lẻ thì chúng ta có bộ tứ bán lẻ MW kìa MWG thì nó lên được một khúc rồi lên cũng ba đâu đó 30 phần trăm ừ, đúng rồi 30 phần trăm rồi từ 130 lên 160 ở 20 phần trăm nó đi lên từ cái nền này thì mình ờ, đối với nền phẳng như vậy mình cũng kỳ vọng nó cũng lớn này mình kỳ vọng á mình rất là kỳ vọng vào cái nền phẳng của này của nó rồi bán lẻ được là FPT à, FPT đây FPT thì sức mạnh nó thì nó tốt hiện tại nhưng mà bây giờ nó qua điểm nó qua điểm mua rồi bây bây giờ các bạn nếu mà mua những đêm như vậy thì các bạn cái rủi ro các bạn sẽ chịu cao hơn rồi FRT rồi uh, à, DG DigiWorld thì nó là một trong những hãng cái công ty bán lẻ mà uh, bán lẻ về các thiết bị điện tử hàng đầu tại Việt Nam bây giờ đó thì DigiWorld thì mua cũng được Nó cái nền ngắn này chỉnh nền này nó chỉnh một sâu thật chỉnh từ 134 à, mà về 87 chỉnh sâu á chỉnh 36 phần trăm 35 phần trăm chỉnh ván này có rụng hết không có ông nào mà rụng nội hết mấy vụ này rồi pet pet thì đang đi lên Để mua cũng được mua đi mua cũng tốt sau dòng bán lẻ là dòng cảng cảng thì ờ, chỉ có HAH HAH là cái mảng mà mình thích nhất này HAH cái nền của nó đây cái nền nền của nó đây này nền 6 tháng một cái nền 6 tháng mà nó đi lên nó đi lên nhiều rồi đó bây giờ HAH thì các bạn nào mua thì mua phiên ngày mai mua cũng được thì nó đang đặt tỉnh của nó đó còn VNA VNA thì sức mạnh nó không tốt à, ờ, VDA thì cũng được nhưng mà tuy tuy nó không bằng HH nhưng mà điểm mua nó vẫn vẫn ổn có thì bạn đã có thì bạn giữ theo hoặc theo dõi thêm vote vote thì, thì mình đánh giá sức mạnh nó không bằng ờ, VNA và HH thì vote thì mình đánh giá nó vùng này thì nó vẫn đang ở vùng tích lũy còn GMD nữa một con GMD GMD này thì nó đi lên rồi nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn đi lên nhưng mà nó vẫn sức mạnh nó còn HH <clears throat> rồi hết trong cảng thì chúng ta có với dòng công nghệ dòng công nghệ công nghệ chúng ta có FPT đây FPT nên nó siết tốt tuy nhiên cái gông FPT này á, thì ông đánh thì ông không, không có lên sốc như mấy ông kia không có sốc không không, không có tăng uh, không có tăng mạnh mẽ như uh, mấy ông kia nó có tăng đều đều đều, đều từ từ từ từ nữa đó rồi CMG đây không này thì CMG cũng đang đi lên ờ, cùng với dòng nó nhưng mà CMG mình đánh giá không cao bằng FPT tuy nhiên đây vẫn là một cổ phiếu mạnh trong ờ, thị trường hiện tại thời điểm hiện tại Thì đây mình đã view qua một số cổ phiếu mà đáng chú ý trong ngày mai thì mọi người có thể theo dõi thêm. Còn à, mua bán thì mọi người tự cân đối nhé, mình không có khuyến nghị. Mà mọi người tự trách nhiệm à, tự tự chịu trách nhiệm với quyết định mua bán của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì à, sắp tới thì bên VPS mình đang tuyển thêm nhân viên. Thì bạn nào muốn à, vào à, trong đội ngũ VPS à, làm môi giới thì liên hệ với mình và cũng đang tuyển thêm cái đội ngũ công tác viên cái điều kiện để làm nhân viên chính thức của FV, à, VPS thì các bạn phải có bằng đại học bằng trường nào cũng được không ờ, không không không biết là các bạn phải làm ờ, học có trường tài chính ra mới làm được miễn là các bạn có trường có bằng đại học chính quy được được rồi cảm ơn các bạn